Vâng, xin chào tất cả các bạn ạ. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyên đồ của mình. Và mình là thập tuyến nước XSMB kênh chuyên soi cầu lô và bắt chạm đề được phát sóng trên YouTube hàng ngày. Và bây giờ mình cũng xin chúc các bạn đang theo dõi video của mình có một buổi tối nhiều niềm vui. Chúc các bạn nhiều may mắn, nhiều tài lộc và nhiều sức khỏe nhé. Bây giờ thì đang là 7 giờ 09 phút của ngày 25 tháng 4. Thì à, sau giờ quay rồi, kết quả số số cũng đã có và mình cũng quay trở lại đây để ngồi soi cầu chốt số cho các bạn. Bây giờ mình sẽ điểm lại cho các bạn một chút cái kết quả số số truyền thống một thưởng buổi tối ngày hôm nay. Ngày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 thì một nút like và một nút đăng ký kênh thì thao tác của nó rất là đơn giản thôi đó chỉ mất độ khoảng 3 giây thôi nhưng nó lại là cái liềm động lực tinh thần rất là lớn đối với mình nên là các bạn hãy ủng hộ mình nhé đó cái thao tác rất là đơn giản thôi thì các bạn hãy à, nhấn vào cái đăng ký kênh ấy và sau đấy là các bạn hãy nhấn vào cái biểu tượng của quả chuông khi mà cái tai chuông nó nở ra thì khi đấy là đã đăng ký kênh thành công các bạn nhé cảm ơn các bạn rất là nhiều à, ờ, giải đặc biệt thì hôm nay ra 83 nhất to thì ra 09 với lô tô thì ngày hôm nay cũng à, khá đồng đều không đầu nào phải đi lít nào bị câm cả cái cầu lô hai nháy thì có 29 này 06 và có 70 cái lô cặp thì ngày hôm nay chỉ có duy nhất là cặp 3883 thôi đặc biệt thì ra 83 rồi đó và bây giờ thì mình sẽ mở lại video mình làm ngày hôm qua cho các bạn nhé đó ngày hôm qua thì mình có bắt cho các bạn bạch thủ lô vip là 2772 Buổi thì ngày hôm nay bạch thủ lô vip 27 cũng đã nổ tưng bừng và rực rỡ rồi đã đưa các bạn về bờ bến rất là an toàn bạn nào mà ngày hôm nay ăn được bạch thủ lô vip 27 thì các bạn cũng có thể để lại bình luận xuống bên dưới để mình có thể chúc mừng các bạn nhé đó thì ngày hôm nay cũng niềm vui nhân lên rất là nhiều lần khi mà ở trên video thì chúng ta đã ăn được bạch thủ VIP 27. Còn các thành viên ở nhóm tứ nương của mình, những anh chị em bạn bè đã tin tưởng đã tham gia vào nhóm, đã kịp thời tham gia vào nhóm Zalo 0963236194 thì ngày hôm nay thì lại tiếp tục về bờ quá rực rỡ với lại cái lô 09 các bạn nhá Đây, mình sẽ mở cái nhật ký cho các bạn xem. Thì ngày hôm nay mình có chốt cho các thành viên ở nhóm của mình à, xong tổ lô VIP là 09 thì ngày hôm nay thì xong tổ lô VIP 09 nó cũng đã nổ rồi. Đó đã đưa các thành viên ở nhóm tứ nương của mình về bờ rất là an toàn. Thì à, các bạn đó ai mà đang bị loạn cầu bí số là đang xa bờ